Mến chào anh chị, à, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái video về nhận định thị trường đúng không ạ thì cái mô à, thì cái ba cái nốt ở trong video này là gì đầu tiên là à, thị trường ngày hôm nay có những gì đáng chú ý cái thứ hai nữa là những cổ phiếu nào mà có điểm mua tốt ở thời điểm bây giờ và thị trường ở hiện tại cái cái cái cách thứ ba là thị trường hiện tại Ngọc Anh chị có thể yên tâm nhận ngân được với số vốn lớn được chưa đấy thì à, bây giờ chúng ta đi, đi thẳng vào trực tiếp video luôn ha à, thì trước khi vào video trước khi vào một cái video à, thì à, mong các anh chị à, xem xem video của mình thì hãy cho mình một lượt subscribe để ủng hộ kênh để mình có thêm một động lực để ra những những video mới nhất không ạ những nhận định chỉ trường sát nhất để anh chị có thể uh, có những điểm mua tốt nhất đúng không ạ cảm ơn các anh chị rồi thì à, thị trường hôm nay á các anh chị đều thấy là nó tăng à, thị trường hôm nay vn index tăng 10 điểm và cái khối lượng là cũng đạt ở mức kỷ lục ở ờ, 817 triệu cổ phiếu à, cái khối lượng tăng tăng cao ngày hôm qua luôn và cái giá trị của à, cái giá trị hôm nay cũng đạt đâu đó khoảng 10 à, 16 ngàn tỷ tức là thị trường hiện tại đã vào xu hướng đi lên rồi đây rồi cái uh, rồi một thêm một cái chú ý nữa là gì Thú, chú ý nữa đấy là nước ngoài hiện tại là liên tục mua ròng trong trong 10 phiên liên tục thì nước ngoài mua ròng đến 8 phiên ờ, đến 9 phiên nước ngoài đã mua ròng liên tục đến 9 phiên đấy à, và hôm nay các anh chị thấy là tuy tuy nhiên nha hôm nay các anh chị thấy là thị trường tăng rất là tăng 10 điểm nhưng mà hầu hết tất tất cả các nhóm ngành đều tăng ít chỉ trừ một số sau đây đầu tiên là nhóm cổ phiếu VIX VSC VIX và VSC thì uh, hôm nay VSC có bật lên bật lại này bật lại khoảng 3 phần trăm các bạn biết là về uh, à, VSC này nó chiếm trọng số trọng số rất là lớn ở trên thị trường này nó chiếm trọng số rất là lớn Đấy. thì đối với thị trường Việt Nam hiện tại á, đến dự chỉ số và kéo chỉ số thì nó sẽ buộc kéo trong một trong hai nhóm ngành một là nhóm VIX hai là nhóm ngân hàng này nhóm ngân hàng và hôm nay đồng thời kèm cùng với VIX là Vinhome Vinhome cũng được dùng để kéo chỉ số còn hầu hết tất cả các nhóm ngành đều có chung một trạng thái là nó khá là yếu khá là yếu đúng không ạ Vinhome này các bạn thấy là nó tạo xuống này tạo đáy và đây đến kiệt cung xong nó bắt nó bật lên Đấy, Vinhome hiện tại mình thấy rất, rất là đáng chú ý nha Hôm nay nó tăng 2 à, 2.500 đồng thôi Nhưng mà rất là đáng chú ý các bạn ạ Đây Cây này rất là đáng chú ý này Thì đối với Vinhome ngày, nếu mà chị tin có thể vài ngày Có thể tiếp tục giải ngân được Nhưng mà giải ngân thì trọng vừa phải thôi nha Đấy rồi cái thứ hai nữa dòng một dòng mà à một thêm một cổ phiếu nữa được dùng để kéo chỉ số hôm nay chính là SAB Đấy, hôm nay nhà cái dùng ba dùng con này dùng SAB nữa kéo hôm nay SAB tăng 2 ngàn 2,2% tuy nhiên là cái tổng số nó tăng rất là lớn à, và SAB các bạn thấy nó, nó rất là đẹp cái điểm mua nó rất là đẹp luôn á cực kỳ dễ nhìn luôn này, này. Nó, cái biên độ dao động nhỏ nhỏ dần dần dần và siết tay ngay lại nền nó bật lên bật lên đúng không ạ từ 121 xuống về còn 153 và bật lên hiện tại lên 187 này. đấy à, mình thấy Vinhome nó cũng trong một chung một trạng thái tương tự như vậy đấy là biên độ dao động dao động xuống đây nằm lên đây và bật lên này bật lên đấy đó là về cổ phiếu ờ, một thêm một cái dòng cổ phiếu nữa mà mình thấy là hôm nay nó có sự khác biệt so với các dòng khác đó là dòng bất động sản bất động sản thì hôm nay các bạn thấy là các cổ phiếu bất phạt penny nó bật lên đúng không như har này DRH này Vũ Cường Gia Lai này ITA này LDG này SAM này hầu hết tất cả những dòng này gọi là dòng penny và cận penny tăng bật tăng rất là mạnh à, CKG hôm nay cũng bật bật tăng này đúng không ạ CKG hôm nay bật tăng rồi à, HQC HQC cũng bật khỏi nền này đấy hầu hết tất cả đoạn này là những phục cổ phiếu penny đấy L14 này L14 con này chưa bật nhiều nha còn con này thì tính vậy thì nhìn vậy chứ chưa đâu đấy những con này thì mình thấy chưa có đẹp và đối với thị trường như thế này thì mình mình nghĩ là các chị có thể thoải mái giải ngân đấy đó chính là cái kinh cái, cái nốt thứ ba cái nốt thứ ba đấy thì à, đối với thị trường như vậy thì các anh chị có thể đây thì hôm nay các anh chị thấy là một cái cây một cái cây von nó đi lên này tất nhiên là cái hôm nay cái biên độ thì nó không lớn như hôm qua nhưng nó cũng rất là đáng, để chú ý rồi nó chỉ tăng biên độ nó chỉ bằng một nửa hôm qua thôi nhưng mà như vậy là rất là ổn rồi đúng không ạ ổn rồi mình nghĩ là ổn anh chị có thể yên tâm về nhảy ngân không vấn đề gì hết và um, đối với cái này thì mình nghĩ là nó thể có thể là nó sẽ chỉnh lại nó sẽ chỉnh lại nhưng mà uh, một tín hiệu rất là tốt đối với thị trường ngày hôm nay thì uh, mình nghĩ sắp tới đây thì dòng tiền nó sẽ quay lại rất là nhiều dòng tiền nó sẽ quay lại uh, dòng tiền trên thị trường chứng khoán bắt đầu quay lại thì ờ, trong video ngày hôm qua mình có nói thì mình tin chắc rằng trong thời gian sắp tới đây thì ờ, dòng về dòng dài hạn mình thấy là dòng ờ, chứng khoán sẽ được hưởng lợi và dòng ngân hàng nó sẽ đi lên hai dòng này thường thường nó sẽ đi lên nó sẽ đi song hành với nhau và thêm một dòng nữa mình để ý thấy là trong sắp tới đây có thể là dòng đầu tư công có thể là dòng đầu tư công đúng không ạ mình thấy là đợt này là chính phủ đã quyết liệt trong việc giải ngân các vốn đầu tư công đấy và và cái điều này là bắt buộc phải giải ngân giải ngân tại vì sao tại vì nền kinh tế Việt Nam mình á nó khá là yếu thực sự là yếu luôn á à, các nước khác á, người ta đã tại vì cái cái hệ thống mà uh, cái hệ thống nó minh bạch nó thông suốt cho nên giải ngân nó nhanh như hệ thống ở Việt Nam mình rất là nó bế tắc ở khâu cuối á đấy ông nào hầu hết tất cả à, các cái vị quan chức mà nắm cái vốn đầu tư công này này nếu như không sơ mũi được mình mình mình xin lỗi mà mình không dám nói nhưng mà nếu như người ta không không có cái gì đó thì người ta không có làm kiểu như vậy ngày xưa ông bá thanh ông nói giống như ờ, mấy con cái heo vậy cho ăn mới làm đấy kiểu kiểu như vậy thì rất là khó nó ách, ách tắc ở hạ tầng ở phần hạ tầng bên dưới chứ không phải là bên thượng tầng đúng không ạ thì chính phủ đang cố cố gắng ép để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân này đấy thì từ nay cuối năm thì sẽ có một số các doanh nghiệp đầu tư công để hưởng lợi thì ngoài ra thì có một số mình thấy có một doanh số doanh nghiệp như như hút này đây hiện tại hút vẫn là điểm mua khá là tốt nha đây nếu anh chị nào mua hút thì có thể chờ chờ đợi thêm mà nó chưa bật nền có thể yên tâm ngồi chờ không vấn đề gì hết rồi uh, hút này um, CTD rồi CTD này đấy hay là HBC các nào HBC cũng chưa có lên nhiều nha Đấy, C4G thì mới bắt đầu nhích lên thôi mà hiện tại bây giờ là mới nhích lên thôi chưa đáng chưa lên có nhiều thì rất là đáng để chú ý rồi à, dòng chứng khoán đồng chứng khoán có một số mã thôi à, còn trong ngân hàng mình thấy là mình hôm, hôm qua mình có nói rồi à, ờ, VIP có thể mua được này VIP cái là có này có thể yên tâm mua được này hay là BID cái nào BID thì con này uh, hiện tại là chờ nó chỉnh lại đã chứ bây giờ cũng mua đương chừng này cũng ớn đấy chỉ một số mã các bạn chỉ có thể yên tâm mua ít ít đấy còn giai đoạn này thì mình nghĩ là mua rất yên tâm mình mình sẽ giải ngân giai đoạn lớn giai đoạn này rồi còn việc à, cái thứ ba nữa là cái, cái, cuối cùng là bill thị trường ngày mai là như thế nào bill thị trường ngày mai thì ví thị trường ngày mai với cái lực như vậy á, thì hôm nay lực nó hôm qua thì nó tăng lên tất cả các nhóm ngành hôm nay thì nó tăng vào các cổ phiếu trụ để giữ chỉ số và mình nghĩ là đối với thị trường này á, mình nghĩ ngày mai nó thể quay về vùng 1259 1260 loanh quanh vùng 1260 đấy loanh quanh vùng 1260 và chúng ta sẽ đợi xem à, cái phản ứng thị trường ngày mai nó như thế nào đúng không ạ thì mình tin mình tin là cái xu cái thiên hướng đi lên nó lại an toàn hơn rất là nhiều an toàn hơn và trong phiên hôm nay thì mình cũng đã cho khách hàng giải ngân một số các mảng này giống như mình vừa nói các bạn ạ à, đầu tiên là một số mảng đây như là đây đây thì mình có cho khách hàng mua bốn mạ VIP này SHB này hút này B uh, Dabaco đúng không ạ à đúng rồi thêm dòng Dabaco nữa hiện tại Dabaco mình thấy rằng heo hiện tại nó thể hiện sức mạnh khá là ổn ổn đúng không ạ Dabaco này ừ, Dabaco mình thấy là đáng mua hơn là đáng mua hơn là các con khác như là hiện dòng heo hiện tại mình thấy nó nó đi xuống này thì có một lực nó nó nó đẩy lên này búa nó đẩy lên này sau đó là ừ, HAG nè à. đúng không ạ HAG tuy nhiên HAG hôm nay nó bật nền này có bật nền thì mình tin hôm, hôm nay có một số bạn mua mình thật ra từ sáng nay mình có báo trong room cộng đồng là các anh chị mua heo này đương nhiên là có có thể là một số anh chị mua mua mua mua đâu ta bạn các bạn nào tinh ý thì các bạn các bạn hãy nhận ra đây à, lúc 10 giờ 14 phút này em thấy là với con heo chạy đó. Vâng, em có báo là các anh chị để ý có dòng heo này thì 10 giờ 14 thì uh, tầm 10 giờ thì à, nó vẫn đây thì nó vẫn loanh quanh loanh quanh nó vẫn còn chưa lên nhiều đúng không ạ thì nó loanh quanh chỉ khoảng 11 à, thôi 11.16 hoặc là 11. 11.7 à, tầm khoảng 11.7 chiều thì nó bật lên Đấy, loanh quanh đây khúc này này đúng rồi quanh quanh khúc này, này thì nó vẫn chưa lên thì mà sau khi đợi phiên chiều thì nó nó bứt thoát lên nó trần luôn Đấy. thì mình tại vì mình uh, À, mình là mình thấy các dấu hiệu đó rồi à, nhưng mà hiện tại là mình thì à, đối với cái cá nhân của mình nha mình chỉ thích những con nào nó chưa bật hơn thôi còn những con bật rồi thì hiện tại là nó, bật mua thời điểm bật nền vibrate như này thì mình thấy nó nó nó hơi không đáng tin đó là cái cách của mình thôi thì đối với à, con này con con HRG này thì mình nghĩ nó thể về loanh quanh có vùng 14 14 thì các bạn nào mua thì cân nhắc nha và mình không có con mình thì mình không hô vào các bạn mua ờ, ở phiên ngày mai nữa rồi uh, thêm một cổ phiếu nữa là BAF chúng ta kiểm kiểm tra cái à, HN HNG HNG là cái đứa em song sinh mà bị bỏ rơi <laughs> à, đúng rồi em song sinh bỏ rơi thiệt à. đấy HNG hôm nay cũng có phiên gọi là gần như bật trần gần như bật chút xíu nữa là trần rồi và hiện tại nó đang về cái vùng đền của nó nó thể tiến đến cái vùng đền của nó này thì ngày mà đối với HNG ngày mai mình nghĩ nó sẽ bật lên cái vùng này lao lên qua vào vùng 6.77 đấy 6.77 bắt đầu đi lên à, còn một con nữa là nhưng mà mình thiếu khoái con này lắm con BAF này này con này mình thấy đánh giá nó khá là yếu khá là yếu đối với con BAF này BAF hiện tại thì ờ, đối với phiên ngày mai mình chỉ nghĩ nó thể quay lại thôi nó sẽ đi lên cái này, này. lên quanh vùng này thôi còn đối với BAF hiện tại thì các bạn có thể mua được và lên cái vùng này các bạn bán kiểu như vậy đối phiên ngày mai các bạn thể giải ngân và lên cái vùng này các bạn bán con này thì trading ngắn thôi nha đừng có đánh đánh dài đánh dài con này không ăn thua đâu rồi uh, cái video này hôm nay đến đây mình cũng xin kết thúc và anh chị nào mà có muốn uh, tham khảo mã nào hay là có gì cứ trực tiếp comment ở dưới phần bình luận á và mình sẽ giải đáp thắc mắc từng người cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại